Bài học đầu tiên, chuyên đề 1, rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan. Trước khi chúng ta vào các dạng toán cụ thể, thầy Lê Hải Trung sẽ nhắc lại cho các con một số lý thuyết cần nhớ, cần nhớ nhá, cần nhớ con. Các con lấy vở ghi cùng thầy. Chuyên đề 1, một lý thuyết. Đầu tiên, thầy cho chúng ta phải nhắc lại về căn bậc hai đã. Rất đơn giản thôi, nhưng phải thật nhớ thầy này. Với A là một biểu thức đại số. Người ta gọi căn A là căn thức bậc 2 của A. Được chưa? Và A còn gọi là được gọi là biểu thức lấy căn hay biểu thức dưới dấu căn. Được chưa? Đây, thầy lấy ví dụ nhưng mà cái đơn giản như là căn có biểu thức x cộng 1 chẳng hạn. Đó, rất đơn giản thôi. Và x cộng 1 chính là biểu thức dưới căn. Tiếp, cái này mình nhớ này. Biểu thức căn A xác định hay người ta gọi có nghĩa nếu A lấy giá trị không âm. Vậy, chúng ta phải nhớ cho thầy, khi có căn là phải có điều kiện xác định. Điều kiện xác định của biểu thức này. Điều kiện của mình là x cộng 1 của mình phải không âm hay x của mình sẽ lớn hơn hoặc bằng âm 1 đó là điều kiện của biểu thức căn